Tiếp theo đến mẫu chuyện 41 xuất gia. Lúc Đức Thầy còn ở Tổ Đình, Thánh Địa Hòa Hảo, năm 1939, có một nhà sư pháp danh là Đức Minh ở Thiên Cẩm Sơn đến viếng Ngài. Qua cuộc tiếp xúc thường lệ, Đức Thầy hỏi nhà sư, ông xuất gia được bao lâu rồi? Sư Đức Minh đáp, từ ngày tôi xuất gia tu hành cho đến nay được 40 năm đức thầy lại hỏi tiếp thời gian 40 năm ấy ông có lần nào xuất nữa chưa nhà sư ngơ ngác hồi lâu chẳng biết vì không lãnh hội được câu hỏi hay lý do nào mà ông mới lắp qua chuyện khác nhiều người chung quanh đợi lắng nghe nốt lời chấn đáp xong chờ mãi suốt giờ nói chuyện đến khi từ giả nhà sư vẫn không trả lời câu hỏi ấy mà đức thầy cũng không hề nhắc lại thật ra lời ông